Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dự án HXC Europe thì các bạn tham gia vào để mà đăng ký tham gia cái ờ, dự án này để mà nhận được phần thưởng nha thì hiện tại còn 6 ngày đấy này mình làm hết rồi thì đầu tiên là mở Facebook đây các bạn mở Twitter ra xong rồi các bạn click lên một cái dòng ở trước đó các bạn có thể là để là I lớp đó click lên rồi tham gia telegram ở đây mình tham gia rồi tham gia nhóm của Telegram nếu các bạn chưa tham gia thì bấm vào tham gia nha mình tham gia rồi đó bấm vào tham gia rồi theo dõi Twitter đây bấm follow rồi tiếp tục rồi bấm đăng ký rồi theo dõi Instagram rồi theo dõi rồi thích trang Facebook đây bấm vào thích rồi mời năm người dùng mới và nhận thêm 100 triệu mã thông báo từ phần thưởng giới thiệu chia sẻ trên những Instagram thì các bạn có các cái nhóm mà để xe kèo rồi ờ, kiếm uh, phần thưởng đó kiểu bạn mà uh, chia sẻ vào để ví dụ như mình uh, chia sẻ vào trong uh, đây Aerob link share rồi ok rồi xong đó thì bây giờ nó ghi là nhiệm vụ hoàn thành rồi xong ờ, các bạn ờ, sao chép cái mã giới thiệu rồi ờ, các bạn chia sẻ cho mọi người mình biết quen biết anh chị em và à, bạn bè gì đó chia sẻ rồi thì cái phần thưởng này nó sẽ trả về sàn la token nha thì các bạn sẽ nhận phần thưởng ở La Token thì bạn nào chưa có là có nick của La Token thì vào cái trang của mình để xem à, đăng ký La Token nha nó cũng dễ lắm Đây. rồi các bạn vào à, wallet nè sau khi mà à, nó thưởng thì nó sẽ thưởng về cái ví này nha rồi chào tạm biệt các bạn theo dõi ờ, kênh của mình để mà cập nhật thông tin các cái kèo Aerope Bounty nhanh nhất nha